Uống nữa hả? Trà sữa chỉ cho chú thôi Hương vị trà Lipton hòa quyện cùng vị béo của sữa Thơm ngon, đậm đà, độc đáo uhm. Lipton trà sữa đậm đà hơn khi pha hai gói